Xin chào các bạn, Nguyễn Hữu Lợi Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng Hôm nay tôi sẽ thực hiện video nấu cơm với Coca-Cola Đây trên tay tôi là một chai Coca-Cola Hoặc cơm Đó, cơm đó Ok Rất nhiều Youtube đã làm cái video này rồi nhưng mà tôi quyết định làm cho các bạn xem Để Tôi cảm nhận xem nấu này nó có ngon không là hay là chỉ chả Ok Ok, bây giờ mình đã trộn được của mẹ mình một ít gạo Đó Đấy, gạo này, không biết gạo gì Vì trong coca nó có ít tạp chất 7 giờ rồi mà cơm vẫn chưa chín này các bạn Chắc là để đến trưa làm, trưa tôi sẽ quay để ăn được Hay là bây giờ chờ lên 10 phút nữa Ok, để sợ muộn học Bây giờ cái đỏ đỏ này nó chuyển sang bên này nó chín ok mình vừa đi học về bây giờ mình sẽ ăn thử coca nấu với cơm nó sẽ ngon như thế nào mình nêu cảm nghĩ cho các bạn đây nó màu giống coca cola các bạn thấy không đó màu nó cứ nâu nâu ăn thử này ừ ngon ngon nó giống xôi giấc nhưng mà nó nhão hơn xôi giấc ừ, ngọt ngọt nó có vị nó có vị với mùi coca cola các bạn ạ ngon lắm xôi giấc ngon một thì cái này ngon 10 các bạn ở nhà các bạn cứ làm theo này mà ăn đảm bảo bố mẹ các bạn không nói gì cả nhìn giống gạo lứt thế này cơ mà Giờ tôi sẽ cho con cún nhà tôi ăn thử <laughs> Ra đây Đi ăn đây <laughs> Đi ăn đây ơ Quân <laughs> Là ăn đâu Là ăn đâu Đừng, đừng đấm Đừng đấm Xin lỗi Xin lỗi bạn Ngồi đây Này đi Đấy, vâng, đây là duy thường các bạn nha Tôi là Minh Còi Đấy, Bây giờ ăn khi em phá án hết không? Đấy, giờ anh chắc của anh ăn nồi cơm Nồi cơm cái hạt này này <laughs> Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi nếu các bạn thấy hay hãy like, đăng ký, chia sẻ cho bạn cùng xem. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe.